Cập nhật tin online 8 tháng 12 năm 2021. Triệu chứng dễ nhầm lẫn giữa COVID-19 và dị ứng. Mắt đỏ, ngứa có thể là dấu hiệu cảnh báo COVID-19. Tuy nhiên, dị ứng cũng gây ra triệu chứng tương tự. Vậy làm thế nào để phân biệt hai căn bệnh này? Những triệu chứng phổ biến nhất của COVID-19 vẫn là khó thở, ho và sốt. Tuy nhiên, các chuyên gia phát hiện ra triệu chứng khác, ít phổ biến nhưng lại gây bất ngờ, viêm kết mạc hay còn gọi là mắt đỏ. Theo dữ liệu của nhóm tác giả tại Iran tổng hợp trên 38 nghiên cứu với tổng cộng 8.129 F0, khoảng 11% trường hợp gặp vấn đề về mắt, phổ biến nhất là viêm kết mạc. Các triệu chứng ở mắt khác có thể là khô, đỏ, ngứa, nhìn mờ, nhạy cảm với ánh sáng và cảm giác cụm trong mắt. Tuy nhiên, dị ứng cũng có thể gây ra các triệu chứng tương tự về mắt, bao gồm mẩn đỏ và ngứa. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể phân biệt điểm khác nhau, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch COVID-19 vẫn phức tạp, Nguyên nhân gây đau mắt đỏ Theo Mayo Clinic, đau mắt đỏ, viêm kết mạc là tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng màng trong suốt, kết mạc, tạo nếp mí và che phủ phần trắng của nhãn cầu. Khi các mạch máu nhỏ trong kết mạc bị viêm, chúng sẽ hiện rõ hơn. Đây là nguyên nhân làm cho lòng trắng của mắt có màu hơi đỏ hoặc hồng. Viêm kết mạc có thể do virus, bao gồm cả loại gây ra cảm lạnh thông thường, vi khuẩn, các chất gây kích ứng như dầu gội đầu, bụi bẩn, khói và clo trong hồ bơi, phản ứng với thuốc nhỏ mắt, phản ứng dị ứng với những thứ như phấn hoa, bụi hoặc khói, nấm, amip và ký sinh trùng. Đeo kính áp tròng không được làm sạch đúng cách hoặc dùng chung với người khác có thể gây ra viêm kết mạc do vi khuẩn. Viêm kết mạc đôi khi do bệnh lây truyền qua đường tình dục, STD. Bệnh lậu có thể gây ra dạng viêm kết mạc do vi khuẩn hiếm gặp nhưng nguy hiểm. Nó có thể dẫn đến mất thị lực nếu bạn không điều trị. Đau mắt đỏ do một số vi khuẩn và virus gây ra có thể dễ dàng lây lan từ người này sang người khác, nhưng nó không gây nguy hiểm tới sức khỏe nếu được chẩn đoán kịp thời. Tuy nhiên, nếu nó xảy ra ở trẻ sơ sinh, gia đình nên tham khảo ý kiến của bác sĩ ngay nó có thể là bệnh nhiễm trùng đe dọa thị giác của bé. Các triệu chứng phổ biến của đau mắt đỏ bao gồm lòng trắng của mắt hoặc mí trong bị đỏ, kết mạc sưng, nhiều nước mắt hơn bình thường, tiết dịch vàng dày đóng vẩy trên lông mi, đặc biệt là sau khi ngủ có thể làm cho mí mắt khó mở ra khi thức dậy. Tiết dịch màu xanh lá cây hoặc trắng từ mắt, ngứa hoặc cay mắt, nhìn mờ, nhạy cảm hơn với ánh sáng. Các hạch bạch huyết bị sưng, thường do nhiễm virus, phân biệt đau mắt đỏ do COVID-19 và dị ứng. Đau mắt đỏ do dị ứng thường ảnh hưởng cả hai mắt với biểu hiện ngứa, rát và đỏ. Để phản ứng với các chất gây dị ứng, cơ thể sản xuất loại kháng thể gọi là immunoglobulin E, I, Kháng thể này kích hoạt các tế bào đặc biệt, gọi là tế bào MAST, trong niêm mạc mắt và đường hô hấp để giải phóng chất gây viêm, bao gồm histamine. Cơ thể giải phóng histamine có thể tạo ra một số dấu hiệu và triệu chứng dị ứng, bao gồm cả mắt đỏ hoặc hồng. Nếu bị viêm kết mạc do dị ứng, bạn có thể bị ngứa dữ dội, chảy nước mắt và viêm mắt, kèm hắt hơi, chảy nước mũi. Hầu hết triệu chứng viêm kết mạc do dị ứng có thể được kiểm soát bằng thuốc nhỏ mắt đặc hiệu. Bạn cũng có thể cảm thấy như có sạn trong mắt và bỏng xung quanh mắt. Một điều cần lưu ý khác là bệnh viêm kết mạc do dị ứng thường tái phát cùng một khoảng thời gian mỗi năm. Theo Học viện Nhãn khoa Mỹ, AAO, không giống dị ứng, viêm kết mạc do virus thường chỉ ảnh hưởng một bên mắt, đôi khi có thể là hai bên. Nó gây bỏng rát, mẩn đỏ và chảy nước, có thể hơi đặc và dính hơn nước mắt. Viêm kết mạc do SARS-CoV-2 gây mắt đỏ thường đi kèm với các triệu chứng đặc trưng khác như sốt, ho, rất mệt mỏi, khó thở hoặc đau ngực, mất khiếu giác vị giác, buồn nôn, tiêu chảy. Lúc này, bạn nên gọi điện tới bác sĩ ngay. Đau mắt đỏ do SARS-CoV-2 rất dễ lây lan, có thể qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với chất lỏng chảy ra từ mắt của người bị nhiễm bệnh. Một trong những đơn giản để phân biệt giữa triệu chứng dị ứng và COVID-19 là kiểm tra mắt. Nếu mắt có màu đỏ, chảy nước và ngứa, rất có thể đây là những dấu hiệu của bệnh dị ứng. Các triệu chứng của SARS-CoV-2 nói chung không gây ngứa, chảy nước mắt khó chịu. Ngoài ra, điểm khác biệt lớn là người bệnh COVID-19 có thể bị sốt trong khi dị ứng lại không gây sốt. Nếu các triệu chứng ở mắt không kèm theo dấu hiệu COVID-19, sốt, các vấn đề về hô hấp nghiêm trọng, ho, trước tiên bạn hãy điều trị bằng phương pháp thông thường. Tuy nhiên, nếu cảm thấy lo lắng hoặc điều trị không khỏi, bạn nên gọi điện nhờ bác sĩ tư vấn thêm. Cuối cùng, dù bạn bị đau mắt đỏ do COVID-19 hay dị ứng, hãy nhớ những bước rất quan trọng để chăm sóc mắt và bản thân, bao gồm rửa tay thường xuyên và đúng cách, tránh chạm tay vào mắt hoặc da mặt.